Mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang ở à, tại chợ đêm của Hạ Long Bây giờ là cái cửa này là Minh Toàn vừa gửi xe và bây giờ là đi vào chợ đêm Đây là phía hành lang ở trước chợ đêm Đây, đây là một ngõ đi vào chợ đêm Bây giờ mời ờ, quý bà con cô bác chúng ta hãy cùng ờ, dạo quanh một phòng chợ đêm Mỹ Minh Toàn nhé. Ừ, chợ đêm thu hút rất là nhiều khách Tây du lịch về đây. Không biết là người nước nào không? túi này rồi ừ. cặp này đẹp hết này cặp kia giống cặp mình cặp này đẹp hết tối đây tinh là thấy khách ờ, nước ngoài không không thấy khách Việt Nam mấy có các ờ, người này hình như là người Ấn Độ đây đây là những cái túi không biết là thổ cẩm hay là gì khu tầng 1 là khu bán à, túi giày dép quần áo đây à, giày dép nhiều mẫu giày rất là đẹp yếu là các cái hàng lưu niệm hàng lưu niệm ở đây túi sách quần áo vali như như túi này mà mua ngoài móng cái là có một tầm rưỡi đây à, lên tầng 2 tí mời quý à, bà con à, ta lên cùng lên tầng 2 Minh Toàn nhé xem về cái tầng 2 gồm những mặt hàng gì tầng 2 như ở đây treo biển là gồm các mặt hàng nông sản cà phê và nông sản các mặt hàng nông sản ở đây thì khách Trung Quốc ờ, sang thăm ờ, Việt Nam rất là nhiều bởi vì ờ, Hạ Long cũng gần với Trung Quốc thành ra là ở đây các biển đều ghi chữ Trung Quốc rất là nhiều thế rồi ở đây khách Trung Quốc mua nhiều đấy. mua gì không? chứ đêm Hạ Long thì à, cũng không có khách mấy chủ yếu là các cái khách du lịch về à, tham quan Hạ Long xong rồi à, buổi tối người ta nghỉ ở khách sạn người ta sẽ đi tham quan chợ đêm và chợ đêm chủ yếu là bán các cái mặt hàng đồ lưu niệm nông sản đây, đây trước ờ, khu chợ đêm đang xây dựng rất là nhiều ở đây hầu như các cửa hàng đều có ghi chữ Trung Quốc hết bởi vì khách ờ, Trung Quốc sang đây rất là nhiều và hơn nữa Trung Quốc ờ, sinh sống và làm việc ở Việt Nam này cũng rất là nhiều bà con quần áo có trong này thôi có quần áo ngủ hay quần áo gì